Em và thầy giáo hữu tình xin chào các con. Ở ờ, bài tiếp theo, hôm sau ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau ờ, học bài về mắt. Mắt một trong những bộ phận rất gần gũi với mỗi chúng ta và đặc biệt là giai đoạn này, lúc thầy đang quay máy đây thì đang vào thời điểm hot tức là của một bộ phim có rất nổi tiếng chuyển thể từ một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đó chính là tác phẩm Mắt biếc. Và thực ra thì trong cuộc đời của thầy uh, sắp uh, 50 tuổi rồi thầy cũng chưa được tình từng được nhìn cái mắt biết là như thế nào đâu như thế nào đâu à, có lẽ à, sau buổi quay hôm nay thầy sẽ đưa vợ con cùng đi xem bộ phim mắt biết để thử xem là mắt biết là mắt như thế nào tuy nhiên chủ đề chính của bài hôm nay chúng ta đang học là về mắt và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau à, tìm hiểu về cấu tạo của mắt như trên slide này các con nhìn thấy cấu tạo của mắt thì gồm có những bộ phận chính sau đây cả cái tròn tròn này tất nhiên chúng ta gọi là nhãn cầu và thầy cũng nhắc nhở các con, nhất là các con trai một điều sau đây. Mắt là một số ít bộ phận của cơ thể con người mà rất khó thay thế. Mắt chúng ta chỉ thay thế được có mỗi phần trước này thôi. Trước này thôi. Chúng ta thay được cái chỗ này. Rắc mạc. Và chúng ta thay được cái này. Chứ còn nếu chúng ta chơi hoặc vì lý do đó nào đó mà cái mắt này bị nổ đi. Và chúng ta không giữ được sạch sẽ hoặc bị nhiễm khuẩn vân vân thì về nguyên tắc là cả cái tròn tròn nhãn cầu này ta không thể thay được. Dù có người hiến ta cũng thay không thay được. Bởi